Trường Chú Trường ơi Chuyện gì vậy chị Chú Trường ơi Chú, chú có thấy ông Bảy nhà tôi không Ông đi nhậu từ hôm qua tới nay mà không thấy ông về Chắc ông trốn chị rồi Xuống tổ bóp giác tấm áo ông đi Tôi xuống dưới rồi Kiếm nát hết rồi bỗng thấy ổng Chị chạy ù qua nhà tôi Hỏi coi ông có ngủ dưới bếp không Trời ơi Ông lẽ ông Bảy nhà tôi Giờ ông sanh tật thêm vụ này nữa Chị đi lẹ đi Dạ dạ dạ cảm ơn chú cảm ơn chú nha này hư dữ vậy thôi. Xứ <laughs> này không có ai ba trợn bằng thằng cha bảy sĩ đâu Tội nghiệp vợ con Chịu đựng từ năm này qua năm nọ Ăn mắm hút dòi để tiền cho ông nhậu đó Thôi để em chạy đi tìm phụ chỉ nha Chú Trường Chú Trường ơi chú Trường Ủa sao lẹ vậy Tôi mới ra đầu ngõ tôi gặp con Lý tôi hỏi Con Lý nó nói nó cũng thấy con Bảy nhà tôi nữa Mà hôm bữa thấy có người nói á hả đánh ông, Còn hấp dọa ông nữa Ai nói Ai mà ông nói Thì mấy người trong tổ bốc giác nói chứ ai Bảy ơi té xong té suối Chết ở đâu rồi Bảy ơi Thôi chị đến giùm cái đi Rối quá Bảy ơi chết rồi ai nuôi con đi chú Trường Chú Trường ơi Chú Bảy, Trường ơi gì chưa Dạ chưa Trời Ra đi ra Trời đất ơi chị Bảy Sao dạ. chịu chạy lên công an mà thưa đi Bắt mẹ nó thằng can ra mà điều tra là ra chứ gì Nè Ăn nói tùy tiện lắm nghe chưa ừ. Mắc gì mà đổ tội cho người ta khơi khơi vậy chị cứ mình ơn can à Mới có mối thù với bảy sĩ nhà tôi thôi à Chính xác ừ. chị có ông á có ông mới tin tưởng nó quá thôi Trời ơi Cái thằng trôi xong lạc vợ nó biết đâu được mà lường. Có ngày nha Nó kề dao vô cổ ông Lúc đó mới trắng mắt ra Chị Bảy ờ, Nghe lời tôi Chạy ra báo công an đi Báo sao Trời đất ơi Dễ thôi Chị có nói là chồng chị mất tích hai ngày nay rồi Tìm không có ra Còn nói thêm á Là thằng Cam nó có thù hằn với bảy sĩ Nó hăm dọa Đe dọa Cả nhà máy ai cũng nghe mà Đúng không dặn nhiều quá không có nhớ Trời đất ơi Mệt ghê vậy đó Có nhiều đâu phải gác nhớ chứ Em nói chị nghe nha Bây giờ cứ gông cổ thằng Cang là lòi ra cha bảy sĩ thôi à Thôi được rồi Vô thay đồ đi Rồi dẫn bả lên chỗ công an đó Đọc từng câu từng chữ cho bả đồ theo Bắt được thằng Cang là hả hê chứ gì Ông đừng có thách tôi Để rồi coi như vậy luôn hả Người ta đổ thừa cho anh kìa Em thấy sợ quá Yên tâm đi Anh không có ngu gì làm bậy đâu Tin anh đi Nhưng mà Mấy người vô tội Hay bị tay ương lắm Vụ gì ra vụ đó chứ Anh không có làm gì mãi Lỡ công an không biết ấp giáp gì À thực phù nghe lời má em Thì tính sao Điều tra cũng ra đen ra trắng thôi mà Em sao vậy Bây giờ Kim luôn có nghiệp vụ công an nữa hả <laughs> Thôi Để cho mình cái giọng đi Anh đi nha Đừng có lo không sao đâu Dạ chào sếp Lâu quá mới được gặp sếp Cô chủ của ông xuống đây làm gì mà lâu quá vậy à... Sếp hỏi em Em biết hỏi ai Hút thử cho thơm rau ha Bỏ túi hộp đó đi Dạ cảm ơn sếp Hình như cô chủ của ông muốn về đây chơi xe hả Dạ chắc vậy Nhưng mà lạ nước lạ cái quá nên cô chủ chưa có nói em gì hết ừ mà ý của cô chủ ông ấy còn mấy tốc độ không dạ còn chứ hôm bữa em lén tổ chức ờ, cuộc đua rồi cái cô chủ biết là quá trời <laughs> ủa mê sao lạ dạ tại em làm lén không báo cáo cấp trên <laughs> vậy thì la là phải rồi giờ tôi có ý kiến này Ông nghe dạ. thử có được không nha Anh nói đêm nghe Tìm một thằng ngon lành Máu lửa y như thằng Đăng Phong vậy đó Tổ chức cho hai thằng đó đua thôi Phạm vi rất là nhỏ Đừng cho ai để ý Hai thằng thôi Phải rất quyết liệt mới hay <laughs> Y của sếp độc á Thằng Đăng Phong á Thì rất máu rồi Quăng một cục tiền á Là nó bán mạng cho mình thôi Nhưng mà bây giờ để tìm ra một cái thằng so kè với thằng Đăng Phong ờ, Hơi bị khó đó sếp <laughs> Ông mà kêu khó thì ai nói dễ Động não đi Cho cô chủ ông một bất ngờ thú vị coi À Em nhớ rồi Có một thằng Di Kiều Thái Trời ơi nhìn khói lửa lắm Nó phóng xe từ đây vô Cù Lao ấy, Gần một chục cây số Vậy mà nó đi như thổi vậy đó sếp Em ngồi sao mà dựng tóc lên luôn á ừ. Thì thử coi Dạ À Mà cô chủ ông có biết thằng đó không Dạ biết chứ Thằng đó có nghề ờ, sửa xe máy ờ, hay lắm á sếp Ăn đứt hò luôn á sếp ừ. Đừng có nói ông mày thằng đó nghe Đẹp trai Tao ráo ừ. Vậy thì làm sao nó dám bán mạng với Đăng Phong Thì mình tìm cách thôi sếp mình gả nó Trời ơi, tiền ai lại mê <laughs> Ok Giao cho vụ đó Dạ Dạ, thưa sếp về có chỗ che chắn đàng hoàng không chịu đi sao đi đây bà nội bày hay dễ sợ bày hay gì mày tại trong đó hôi ham quá à. ra đây cho má không được hả nước đang lên ào ào lấy gì hôi bà nội lẹ lẹ lẹ mày làm gì mặt mày hất ăn hả vậy hồi nãy hình như tôi thấy con chồng chồng ở ngoài á bây giờ tôi ra tính lên báo công an nè bậy mày ban ngày ban mặt chồng chồng đâu ra có đó thiệt không thiệt trời đất coi ghê quá vậy đâu đâu mày dẫn tao ra đi, coi coi đợi tao với lẹ lên liền hả Có chuyện gì vậy Bị xị kìa ăn vậy Mày ổng không Rồi đất ơi ổng chứ ai Chồng bà bà nhậu ra bà nội nói Rồi mà ăn nhậu chi để té trong cái giếng gì Anh chả xin đâu nào giờ có bị gì đâu Tự nhiên giờ can xuất hiện cái bị chết trôi à Bà đi báo với công an đi Ngay với mấy ông công an Lôi đầu can ra là ra chứ gì Xuống đi Xuống báo với công an Lôi đầu can ra là ra hết à Bà ra đây Cái gì vậy Ra đi Làm gì vậy ông nội Bộ tính mình bỏ tôi hả Miệng mồm đánh đập vừa vừa thôi nghe chưa Đừng có nói là bà mê thằng cây mà không dây được nó Rồi thù con người ta nghe chưa Trời, trời đất ơi Nè Ông Trường nhìn kỹ với mặt tôi đi Có hai chữ mê trai không ba Nhổ nước miếng nó lại đi nha Trời đất ơi chồng gì mà nói giờ thâm tệ vậy trời Bà đừng có kêu trời Ông đang chuyển mưa kìa Coi chừng á Ông sáng cái bố lên đầu bà đang thui bây giờ đó Đánh đập vừa à, Cái gì Tôi làm gì đó tôi đánh đập Đừng à, à, phải tôi chứ Bực bội à Muốn nói gì nói vậy hả Chỗ đám đâu mà nói ra vậy à chồng tôi đi Chồng tôi đó mà cho tôi lại chồng tôi đi Cho tôi lại chồng tôi đi Bảy ơi ông Bảy Chú Trường ơi ông chết rồi chú Trường ơi Ông chết đúng ba bữa rồi ông phình lên đó rồi, rồi bây giờ ai làm cái nuôi nhỏ đây không biết nữa Đưa đây con bé cho kiếm theo công an làm thủ tục đi Nè Cầm tiền lo trọng đi Cầm đi Tụi nhỏ cứ để con Lý cho ăn uống đỡ bên ai đi Bảy ơi Bảy ơi Bảy ơi Công an người ta giỏi lắm ai hồ đồ như má bay đâu mà lo ẵm em về quán đi con Đi đi Dạ Cái Em rồi hả Em đâu có ngu gì Em có chứng cứ ngoại phạm mà Họ phải làm đúng thủ tục thôi Ờ Gọi về cho con Lý nó mừng đi Suốt từ sáng tới giờ giống như là gà mắt tóc vậy đó Nó rớ tới thứ gì là bởi thứ đó à Alo Anh nè Anh không sao Anh đi cà phê với Tiết của em chút anh về Nhức đầu quá Mình qua bên kia uống ly cà phê đi anh Ờ à. Cà phê đá Bà chủ ơi cho hai ly cà phê đá Dạ có liền Độc tờ giám định pháp y luôn rồi Mà vẫn thấy lo cho chú mày Hỏi gì mà lâu dữ vậy Một câu thôi hỏi cả chục lần đủ kiểu khác nhau Ai mà có tội thật Đố mà tránh được Trả lời một hồi là lo đu Em không nhúng chàm mà đầu căng như búa bổ Sao bác sĩ chết trôi vậy Tự té Ừ Tự té Uống một chặp đến quán Cần Câu Ở quán cháu lòng bà ba Rồi có một đứa Chở ra quán ốc con nhạn ở ngoài dạp Làm thêm một chai rượu tây loại lớn nữa Hết sạch chai rượu đó luôn Rồi chia tay các bạn nhậu tại đó Lết bánh bò về Lăn xuống sông Đuối luôn Trên bờ còn đi bốn chân Rớt xuống nước Sông lớn quá Sao còn sức bơi mà không tiêu tùng ta mổ xẻ kiểm tra Rồi lý giải gì đó hỏi y chang vậy Hỏi hết cái đám bốc vác trong nhà máy của mình Lòi ra một thằng xe ôm ngoài chợ Ủa Mà chú mày ở trong đó không gặp thằng quỷ đó sao Không biết nó ra chưa nữa Dễ gì Phải cách ly chứ Đó là tòng phạm rồi thông cung thì sao Ủa Để xe ôm dùng này đói chết luôn Tiền đâu mà mua rượu tay đổ cho bác sĩ gì ta đó cũng xỉn quá cần câu hả Hôm đó Té xe lội tay Tưởng chết rồi Nó là thằng cuối cùng nhập ý hẹn hò nha Nhưng mà là nhà xưởng Cửa hàng của tôi Nói vậy mà cũng nói Riết rồi tôi sợ con như sợ cọp vậy <laughs> Trồng cái quần vô luôn đi Đi ra phố kiếm gì đang mừng Rủ họ đi nữa Ăn mừng cái giống gì <laughs> Suýt ở tù đó Ra được mỏng ăn mừng hả xóm thuốc thằng bảy sĩ bằng chai rượu mạnh Là chiêu của cô phải không <laughs> Cho uống rượu mắc tiền mà Thuốc cái gì mà thuốc Nhưng sao chầu nhậu chùa đó Bảy sĩ cũng tiêu tung luôn là sao Nè Anh đang nói lại nha Nó tự xử mà Đối rượu kiểu đó việc này toàn là kinh rạch không Không ta chết mới là lạ đó Thôi nha Đủ rồi đó Anh định làm công an ép cô Mai vậy Hả đẩy xị miếng đi Chẳng phải là không còn thằng nào quậy anh hả Chuyện gì của cô mà cô xí vô Bây giờ bầy con của bậy xị nheo nhóc một coi rồi đó lo. Anh muốn lo thì anh nhảy vô anh lo đi Lo trọn ổ luôn Cả mẹ cả con luôn bao giờ đụng tới chuyện của tôi nữa giận vậy là không đi ăn nhậu luôn hả Kim nó có việc Nó ở chung với mày mà Anh đi làm rồi Hôm nay chủ nhật mà mày Thì chủ nhật ở đây cũng có nghỉ đâu Thì bây giờ máy xe lúa người ta còn không có nghỉ luôn Ông muốn cái gì không gọi điện thoại cho ông đi Tao quên lưu số điện thoại của nó rồi Ý y qua đây gặp nó Ý y Làm ăn cái gì cũng ý y Làm ăn cái gì không biết nữa số nó đi à, Tôi không có nhớ số nào hết á Số tôi tôi còn không nhớ nữa mà Cái này kèo thơm lắm Thì ta muốn giúp nó kiếm mở tiền thôi Thì nó có cơm mình có cháo thôi đây Mày mở điện thoại ra mày tra trên bà coi Tay tôi giàu nhớ không à Tôi không có đánh cha nội Mệt quá Bà nội mày thím út ở nhà không dượng à chị ngồi đi dạ à có chuyện gì nói tôi nghe được không dạ dạ ông bảy dị nhà tôi tự ổng té xong cái ổng chết à nên thằng can nó đâu có ở tù đâu rồi mừng mừng sao tôi không hiểu chị muốn nói gì nữa hôm trước á, là thím út có hứa là là nếu mà bắt thằng can á nó thền mạng á cho ông bảy dị á nhưng mà bây giờ người ta nói nó không có tội Giờ mừng sao đây Sao là sao à, Nói năng mà lộng nga lộng ngọng á Thua là phải rồi bà ơi Vừa bụng bà chưa Chồng nó chết xình chết túi lên Còn cái nó sống phay phay ngoài dòng pháp luật à, Khổ thiệt mấy cái bà này Giấy pháp y rành rành rồi đó Mà muốn buộc tội người vô tội làm sao ờ, Vậy giờ Ai bỏ thương tiền thu thì ráng chịu Bà thu rồi bà ơi Nè à. Bà nói ma nói quỷ gì vậy Gan trời phải không Dám nói kiểu đó đó hả Giờ bà dám không Dám không Tôi xách xe chở hai bà lên mừng đơn kháng cáo nè Dám không Thì, thì tôi á Tôi cũng hâm hen chợ bảy miết à Tôi nói này nghe Ông mà nhậu riết á Có ngạn té xong té dưới ông cũng chết à Nhưng mà Nhưng mà tại tím út nè ừ? tiếp dẫn tôi lên công an cái à. sao mà người ta bắt được can là được rồi thôi thôi thôi đi bà thu là đổi thừa hả thôi gì gì giùm tôi đi má đừng có qua đây là xin gạo xin cơm nữa nha hôm bữa cha trường á cho bao nhiêu tiền làm đám là đủ quá sao đủ rồi không cắt nào ở đâu đừng có ham đứng lên về về về đi về trời ơi tính qua nằm dạ ở đây á thua rồi mày đặt sao Đúng là rắn độc Ngu mà còn ác nữa Chị hả Em họ đó Chuyện dạ, gì dạ. nói đi Dạ Thằng cha Dũng Gấu Vừa dẫn A Bam tới kiếm anh Cang Rồi sao nữa Nhưng à, anh Cang đi làm rồi Thằng cha Dũng Gấu hỏi em số điện thoại của anh Cang cho A Bam Rồi mày có cho không Nhưng mà em trước lịch chỉ Em đâu có cho cha Dũng Gấu Dẫn A Bam đi tìm anh Cang Vì họ tìm anh Cang làm cái gì nói là có kèo thơm gì đó Kèo thơm gì? Vậy chắc uh, rượu đua xe cá độ gì đó Chị Bảy Chuyện của anh Bảy ra nông nổi này là Ngoài ý của tôi Chị tin tôi không Công an họ nói làm sao thì Thì tôi biết vậy à Công an là công an Nhưng tận sâu trong trái tim tôi Lương tâm của tôi Ít nhiều Chị cũng nên hiểu một chút Hồi ổng còn Tôi cũng la ổng miết cái chứ Cái chuyện ổng xéo xác với cậu hoài á mà thôi bây giờ mình có trách hờn gì thì ông cũng đâu có sống lại được đâu cậu Chị mẹ Hôm nay à, tôi được lãnh lương Tôi chia chị phân nữa Để lo cho hai đứa nhỏ Năm đứa lận đó cậu Năm Rồi bốn đứa kia đâu Đứa lớn nhất á, 10 tuổi Ông cho nhỏ đi ở đợ Chứ con cho người ta Cậu coi á Ông lại á, ông xin chủ nhà cho ông lấy lúc 3 năm Rồi ông mua đầu máy nè, tivi nè Đâu phải ông lấy tiền lương của ông, ông mua đâu Còn hai đứa nhỏ kia thì nuôi không nổi gửi cho bà con có vuông tôm ở tuốt với bạc liêu á còn đứa nhỏ mai bữa nay lụ bu quá gửi nó về bên ngoại á giờ còn con nhỏ này mai bữa nay nó cũng sốt nóng Sao tội dữ vậy không biết Mới có mấy tuổi đâu Mà đã xa cha mẹ đi ở mướn rồi mình mà cậu Xót xa lắm Nhưng mà cũng vì chữ tiền cho thân mật nha Vậy đi Đua tay đôi thôi Từ đây uh, lên Trung Lương, đường trường Không qua phà qua Bắc gì hết Và công an cũng khó phát hiện Ok, bây giờ uh, ai thắng sẽ có thưởng 200 triệu Ok Nhưng trước khi bắt kèo Tôi cũng cần coi qua tài nghệ của chú Mấy bên ai à, Chỉ nghe dư Dũng ca thôi Thấy tôi mới tin Thắng lại đương nhiên là có thưởng rồi Nhưng khi bước vô đường đua Thì phải có phí tai nạn cho nài chứ Coi như tiền cảm tử Lãnh đức bao nhiêu Hai chục được Đó là gãy chân thôi Đi bỏ bột cũng hơn chừng đó rồi Năm mươi ok không Nhưng tôi phải ờ, coi chân cẳng chú ra sao đã Phương tiện tự lo ha Vậy chừng nào Khuya nay Hay bây giờ cũng được Anh ra quy chế đi <laughs> anh nè Cảm ơn cô Lý Lý ơi tính tiền đầu giá cái hắn chọn <laughs> Thì ít ra cũng phải biết anh thích nhất món nào chứ Từ bữa tới giờ Thấy anh ăn món nào cũng ngon hết Em nấu món nào cũng ngon Lâu rồi Anh tự sáng chế và nuốt cho nó no Sao bằng lý 50 triệu Em cắt giùm anh nghe Thằng Lượm con bà Bảy nhập viện rồi Em đưa cho bà 20 triệu để bà trang trải Số còn lại Tùy em xài Nhưng mà Tiền ở đâu anh có nhiều dữ vậy Anh đổ mồ hôi ra để có được Không phải trộm cắp đâu mà em lo Lương hướng của anh hàng tháng Chưa tới được 3 triệu nữa Đổ mồ hôi vào công việc gì Mà tiền nhiều dữ vậy Anh nói thiệt đi tôi mà Thương anh thì đừng có hỏi lung tung nữa Em nhớ đưa tiền cho bà Bảy Để bà lo cho tụi nhỏ nha Nhưng mà Công việc đó có nguy hiểm không Đã trả công cao Thì chắc cũng đòi hỏi cao lắm Để hôm nào anh kể cho em nghe Giờ cho anh nợ đi Cho anh nằm nghỉ lưng chút xíu nấu canh chua cá lóc ăn cho mát nha Kìa Anh dám chơi trò đua xe tốc độ với Đăng Phong hả Đua nào cũng vậy Có tốc độ cao thì phải có tử thần chứ Nhưng mà lần này nguy hiểm lắm Anh có biết không hả đăng phong nó có nhiều mánh khóe để hạ gục đối thủ lắm Em rất biết rõ nó Chơi đám đông thì nó không biết nhắm vào ai Nhưng mà lần này là chơi tay đôi Nó thì đen, anh thì trắng Anh không có chơi được với nó đâu Thằng Đăng Phong nó ác lắm Nó nhiều chiêu khó lường lắm Nó luôn đứng đầu bảng Chưa có chịu thua ai đâu Anh đừng chơi tay đôi với nó Lỡ nó bố trí người giật dây thì có mà chết Ai mà kiểm tra được trọn một cung đường dài quá như vậy với một thằng lương lẹo vậy Anh trả tay không kịp đâu Cảm ơn hai người nha Nhưng có lẽ không sao đâu Về dép còn có số mà Người ta ai mà không có số Chết cũng đâu có về Đồ lì lợm quá mà à, Chị Chị ăn cơm chưa Chưa thì sao à. Dạ Nếu chị chưa ăn làng họ làm sao ngon bằng cơm của em gái bà ba nấu đúng không Ừ Vậy sao mới trỏng ăn cơm chiều luôn rồi về Vợ con gì mà bắt người ta phục vụ mình hai bữa Ăn kéo một bữa thôi chứ Ủa Mà mất mớ gì cô hỏi lung tung vậy Dạ Anh Anh ăn cơm nữa không em dẹp luôn nha Càng Anh vô tình hay là anh chảnh chó vậy hả Càng <laughs> Cười nghĩa là sao Chị không lẽ khóc Nếu lỡ nhận tiền rồi Thì trả người ta đi Chơi không có được đâu Cang Tôi chơi được Không sao đâu Thôi mà Buông ra đi Em đã nói là không chơi được mà Thôi được rồi Buông ra đi Em không có phá trên anh đâu <laughs> dữ dội ha bà con gái anh nói kìa <laughs> Nếu em mặc áo bà ba Em đi guốc mọc Anh càng khó xử hơn đúng không? Ừ. cái thôi Ly đôn Có cái đẹp trai <laughs> Mày dám chơi không Tình địch của Abam đó Vậy thì tôi càng không chơi nữa Người của Juliet mà Vừa gì Tao thấy mày lúc này yêu quá là mày yếu á Nhát gan dữ với mày Thằng đó có lẽ mày biết á Thằng đó đó Bồ nó là con bà Út Ở trong nhà máy xe lúa đó Sao hồi nãy ông nói Đó là người của Juliet Thì bà trẻ của mình á Mê của lạ Thằng này á Từ đâu nó dạt về đây thôi Nó đang cặp bồ gái bổn á Để nó nương thân <laughs> Mời anh à, Cảm ơn <laughs> à, à quên nữa Không chừng á Có ngày nó kêu mày bằng tía đó <laughs> Đừng có xỉa số tôi nha Mày nhớ mặt đó không Thằng Can á Ngẫu nhiên đó nha <laughs> Hai đứa con tụi bay á Sẽ mà quen sống mái á Hấp dẫn Mà nó có biết Nó phải gạch với ai không Biết À bơm á Có nói mắc mé với tao Để mày khử được nó đó <laughs> Được thưởng hơi bị cao đó nghĩa là tiền thưởng á, nhân đôi đó con Giao kèo rõ ràng Còn chưa thấy gì nữa Mắc mé là sao Có thằng nào ngu Mà đi bán mạng chỉ vì một lời hứa mất mé không Ông nhìn tôi đi Tôi không có khùng 6 giờ chiều nay đó Đi nhậu với ba đi Ban đầu á Anh định mua vui cho Juliet thôi Sau đó mê chàng đó yêu cầu ờ, hơi bị cao đó để được bước ra sân khấu dù sân khấu được dựng lên từ các sân bãi thì cũng cả là một kỳ công sao khó vậy cô diễm sao cô không chọn nghề khác hả hey, coi bộ mực ca sĩ mà ca sĩ hạng nào cũng khó lấy chồng hả em hết dám nghĩ tới chuyện đó rồi bây giờ cứ nhắm mắt mà sống được ngày nào hay ngày đó buông xuôi như vậy là không được Tự mình cứu mình Chứ đừng chờ đợi ai Thấy khó quá Thì cứ mạnh dạn bỏ đi Kiếm nghề khác Dễ hơn mà làm Trừ khi cô á, ưa trở thành người nổi tiếng Thì thua đó Lỡ lọt vô vòng xoáy rồi Tự bơi ra khó lắm Tự mình nói khó thì khó vậy thôi Dạ mời chị Anh có hạnh phúc không? Em hỏi thiệt lòng đó Anh có hạnh phúc không? Hình như tôi chưa bao giờ có cảm giác đó viên nhà quê mà Chưa kịp có bản tình nào dắt dai Đã bị cha mẹ ép lấy vợ để mừng anh Rồi cũng ráng sống theo mấy câu hát Hãy cô yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua <laughs> Tôi thấy ngày một mỏi mòn đi Cố yêu mà không thấy tình yêu ở góc nào Một cuộc sống chán phèo có vẻ anh cũng thuộc cái bài hát này quá ha Đây là gu nhạc của anh à Ôi trời, ngu ghét gì cô ơi Nghe được câu nào hợp hợp với mình thì nhớ dai lắm <laughs> Nè, hồi nãy anh nói câu tự mình cứu mình á Sao anh không áp dụng đi Đàn ông mà chịu cảnh ép duyên vậy hả <laughs> Xin lỗi cô cái nghe Tại sao hả ở đàn bà nó chơi vậy thôi tắm ở sông đi ha giờ này mà còn ngủ nữa hả cô Có gì không Ờ à, Tôi vô đi rồi nói chuyện Ê Không có giỡn nha Có gì nói đại đi ừ, Có một chuyện rất là quan trọng Không lẽ đứng dậy nói <laughs> Mỏi chân lắm cho anh vô đi Vô ha ừ. Xuống sảnh đi cưng Chút em xuống Sẵn ở đây thì nấu luôn đi hmm. Muốn gì á xuống sảnh đi à, Sẵn đây thì à, Đi ăn trưa với anh nha Nha dạ, Anh xuống sảnh chờ em Kêu đừng chờ Vậy sao em chưa ăn luôn Đừng chờ gì nữa <laughs> Có tía thì khác Còn không có tía Em không dám Lỡ má em bắt gặp Em bị đòn thì không sao Chỉ sợ làm lỡ dở bữa cơm của anh thôi ừ, Thôi anh ăn đi Cơm canh nguội khó nuốt lắm á Tí hồi á em bới tô cơm ăn là xong à wow, wow, wow Cơm ngon quá ha Tôi kiếm bữa cơm như vậy á Mà không ra đó Anh Tài ba hơn tôi rồi đó Tôi biết anh là ai rồi <laughs> Đất lành Chim đậu Rồi có tính uh, làm ổ ở đây luôn Mới sơ da mà hỏi gì bà trợ vậy <laughs> Có gì đâu Chuyện tình cảm thôi mà Cứ đẹp Cho một ly sữa tươi cà phê nha Mà nhớ Nhiều sữa nha <laughs> Ganh tị dữ nha Được cưng dữ ha Chuyện đường đua hả Đường đua thì có gì đâu mà phải bàn Chẳng qua chỉ là đến Chào xã giao trước giờ gờ thôi Sao rồi Tâm sinh lý quá xá ổn định rồi phải không ừ? Em gái kia biết gì chưa Biết gì là biết gì Chuyện đua xe Chuyện đàn ông với nhau Phụ nữ biết làm gì <coughs> Qua lối nhỏ vào nhà em Muốn ghé vào thăm sờ bà Ôi, trời, trời, trời, trời, bác mua đến đâu vậy hả? Để đây hay là để đây hay là để... À, Ủa, đang phong <laughs> Rồi Sao nói là đi Sài Gòn rồi Có việc Nên mới ở lại mai về ừ, Vậy mà nói với người ta là gì rồi Có công chuyện đột xuất Hiểu chưa ừ. Nè Giờ trển á Cái làm hộ chiếu liền nghe không Sao Cơm nước gì chưa Buổi trưa đây nè Sao dám cao xa ừ, Tội nghiệp ác không Nè Đằng kia có quán hủ tiếu ngon lắm nha Đi đi Hồi nãy nghe mùi cá ở đây thơm bừng à. ừ. Thôi đi Hôm nào á Út nấu cho ăn Đừng có đụng vô chỗ này Sao vậy Cha chồng em á Là tổ ông dò dẻ Hiểu không Ủa Lý Tí mày đâu không thấy bên nhà máy Lý Tí đi công chuyện rồi má ơi Út nè ừ? Dòm con gái của Út á tay chân nó bụng rủng hết trơn rồi à. Ôi nhìn nó còn bụng rụng hả Thôi nè cưng nè Hay ha Mấy người dám qua mặt tôi ha Tiểu thư ơi Cư gì tôi tội nghiệp Kiếp cầm này như tôi Đâu có sung sướng gì Ở trên á Biểu đua thì chỉ biết đua thôi Sao dám cãi Biểu đua thôi hả Ừ Biểu đua thôi hay là còn biểu thêm cái gì nữa không không uhm, Đuôi với tay này mới việc Kiều đó Nó hơi giảm xíu thôi Ai dám đứng ra đảm bảo Cuộc đua này sẽ sòng phẳng Hả Anh cả <laughs> Con chó mới tin nổi mấy người <sighs> Người đẹp à Tôi chỉ là kẻ ăn lương thôi Sao cứ nhẹ tôi ra mà chửi Tôi chửi đó Chửi không chừa ai hết đó À Tôi nói cho mày biết nha Đừng có súng vô mà lương lẹo hại người ta Muốn đua chứ gì Đi về nói với Abam nè Tối nay tôi sẽ ngồi sau xem can Muốn làm gì á, thử làm đi Cái gì Chuyện này không có giỡn được đâu nha Đừng có đùa kiểu đó Nhìn mặt tôi đi Mặt này giống giỡn lắm hả Tôi gian xin chị đó Ngàn lần dạng lần luôn đó Đừng cứ xí vô chuyện này làm cái gì Tại sao không lái xe hơi đi theo coi cho nó vui Đúng không Xen vô làm gì cho nó mất vui Vậy thì anh cũng đi kiếm một cô em bốc lửa đi Ngồi phía sau Cho cân đối âm dương Ừ cũng đúng đó Nè Nếu mà vậy Sao người đẹp không ngồi sau xe tôi Dù gì Hai đứa mình cũng chung một mái nhà mà Đúng không Phải không người đẹp <laughs> nổi tiếng mặc kệ anh chứ Chỉ có mấy bà già mê anh thôi Tôi không có mê anh <sighs> Đàn bà con gái Nhẹ dạ là ở chỗ đó đó Si mê mình như thế này Mà mình đối xử tệ bạc với người ta Rồi chạy theo một cái thằng Đầu đường xó chợ Như cây nước đá giáo lắm Anh đừng có dạy mà Anh mà chơi với nó Một là anh chết tươi Hai là anh cũng tàn phế suốt đời Kệ tôi Kệ Anh không tin hả Họ Nói cho anh biết đi Bao nhiêu thằng sập bẫy của hắn rồi Ghen Biết chứ Mà đã biết rồi Thì không với gì sập bẫy đâu Anh nói thì hay lắm Thằng thì cố tình Người thì vô ý Anh tránh được không Hả nó không thắng nổi tôi đâu Tại sao lì lợm quá vậy hả Tôi lo là lo cho sự sống chết của anh kìa Anh bằng quan cho anh bao nhiêu tiền Mà anh dám bán mạng cho nó hả A Bam tổ chức đua xe Là để phục vụ nhu cầu giải trí của cô mà Nói gì kỳ vậy Thôi mà Em hứa với anh Em sẽ bỏ dứt cái tật xấu này Anh chịu chưa Can Can Can chết thì chơi mà Can đang Phong mà kết hợp với Di Dũng Thì khó chơi lắm Tránh voi không có thua mặt nào đâu anh Can Can Can Không Chơi là chơi gì Được tôi chờ với anh Nè Sao ngồi lên xe đua Đừng bạn gái gì vô ý vô tứ quá vậy Tin dị đoan quá hả Tôi ngồi lên xe anh rồi đó Anh chết chắc rồi Can Xuống bà kia đi Chơi đi Đua đi Can Tôi ai cô Tôi lỡ lấy tiền của A Bam rồi Bao nhiêu vậy 50 triệu Chuyện nhỏ quá mà Cang Em lo cho Anh bị sao vậy Bao nhiêu tiền lẻ đó mà anh dấn tôi vô chỗ chết hả Anh đi bán mạng cho A Bam Hồi đó má anh có bầu anh Anh muốn cái kiểu gì mà đẻ ra thằng con ly lợn như vậy hả Sao mà cố chấp quá vậy hả Cang Nói nhiều quá Tránh ra đi Tránh ra Không Em đi với anh Cang Cang Có sao không chị Chị có sao không được không chị Lấy điện thoại gọi cho ba Dạ Ngăn cuộc đua lại mau lên Dạ Nhanh lên Em Sếp ơi, sếp kêu tụi em qua Sếp nói gì đi chứ Mấy ông tự giải thích đi Nhắm mắt mở mắt Coi như tôi thua trắng gần trăm triệu rồi Mấy người làm ăn không có chút uy tín nào hết Anh hai à Đâu phải có mình anh đâu Con ngựa chiến của em cũng mất tôi rồi Chưa ra khỏi dạch xuất phát Đã bị tó rồi Em muốn điên cái đầu luôn Mày nói gì vậy Mày có giấy phép A2 mà Ừ Sao kỳ cục vậy Là sao Mày đừng nói tao là nó đang nằm trong tiệm gặp đồ nha mày Thôi đi ông Ông cứ làm như là tôi tệ lắm vậy đó Trước khi mà xuống đi hát Là tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi Nó nằm ở trong bóp Mà xuống tới đây tôi cũng không hiểu tại sao nó mất tiêu rồi Vậy nó đâu mà cái lấy mất của mày hả Ê nè nè nè nè nè Gì nữa Mày ăn ngủ hết con này tới con kia lục bóp nó lấy rồi Còn gì nữa Ông thôi đi nha Thôi đi Hai ông cãi nhau như đàn bà là xong chuyện với tôi hả? Chưa đua mà tôi đã mất hơn 100 triệu rồi đó Phần thằng Cang là 50 Mà lỗi không phải tại nó làm sao tôi đòi lại Lỗi là từ phía các ông Đua không được á, là do mày đó Anh hai, sao tại em? Sếp Em thấy ờ, tại sao mình thí dụ Hồng Quý Cang là nổi giá của tuổi cớm sếp Đúng rồi đó anh hai Em nghĩ là ông Dũng ông nói đúng á mà mấy ông đã nghi ngờ nữa như vậy Còn thả nó qua chơi với tôi vụ này làm gì nữa Vậy mấy ông là bạn hay là thù vậy Hả Sếp cứ nói vậy quan ước cho tụi em quá Đúng rồi đó anh Tụi em cũng muốn nhân cơ hội này Để trị cái gai trước mắt thôi Nhất cử lượng tiện mà Ai về <laughs> Ai về ai về Cả trăm triệu của tôi đó Mày nhả 20 triệu tiền dặn đường cho sếp đi Gì? Cái gì nữa mà mày nhìn Cho em gửi Anh hai em em đã xài thăm mấy triệu rồi đó anh ơi Tiền tao đưa cho thằng Cang á Thì không đòi lại được như vậy Nhưng mà tao muốn tụi bay phải dặn mặt sao cho nó lòi cái đuôi nó ra nó là thằng quái lạ cái ông Trang này ông làm gì mà không nghe điện thoại trời Có khi nào ông này xù mình chơi với ghệ không ta Mới đâu cũng phải gọi cho người ta một tiếng Biết ở nhà ta trông mà Sao kỳ vậy ta còn nằm chanh bành giữa đường kìa dạ. Dân người ta chỉ Mà có Cô bởi gãy chỗ nào nữa không Mà cái đám nó đã đòn vậy Anh có đoán được không Không Chắc là làm người thôi Ở đây sơ cứu thôi Mai anh đưa anh vô bệnh viện chụp hình Có có bị gì không Khuya nay về nhà mà có ói á Có biểu hiện gì bất thường á Thì anh đưa ảnh vô bệnh viện liền nha Bác sĩ đưa toa cho anh Xong rồi Anh lấy toa mua thuốc Để cho anh uống Để chống nhiễm trùng Dạ Chắc là tôi nói rồi đúng không Nếu vậy Là tôi bị đánh quan rồi Đang phong bệ chỉ bất ngờ sao xử tôi <laughs> Tôi nó khốn nạn lắm Đã nói rồi anh đừng dính vào mà không nghe Sao rồi Mày giá ba bốn chỗ rồi đó Kiểm tra lại coi Tay chân có gãy chỗ nào không à. Hay là bây giờ Tôi chở ông thẳng vô bệnh viện đi Kiểm tra tổng quát cho nó chắc ăn Xe tôi đâu rồi Chết mà không lo Lo cái xe Cái nhà gần đó người ta giữ giùm rồi Gửi nó đi Chạy có nổi đâu mà đặt hỏi xe Phải nổi chứ Xe để ở đó rồi công an dân phòng tìm đến hỏi Dân họ khai lung tung thì mệt lắm Mới dính công an chuyện của bãi xì Giờ mà thêm chuyện này nữa Chắc tôi bị trục xuất khỏi địa phương luôn quá <laughs> Rồi anh tưởng vậy là êm luôn á hả Tại mình lấy của người ta 50 triệu rồi Cuộc chơi bất thành ai mà không tức Cũng may nó còn nhân đạo đó nó mà chưa thẳng luôn vài nhát là tôi xong đời rồi Đúng không Thôi đi lấy xe giùm tôi đi Có tiền không Đưa thằng dưới xe vài chục đi Tiền bạc, điện thoại xuống sông hết rồi Vậy với tờ tùy thân còn không Trong ba lô Đời nào tôi lận lưng đâu mà mất <laughs> Thôi ở đây đi Tôi ra coi mua thuốc cho ông đánh chồng tôi anh gan hả hả Tay của em sao bị băng vậy Kiểu này chắc là chặt cổ tay rồi Trả lời đi Vỗ ngực xin tên đi <laughs> Ờ Thì phải dằn mặt nó chứ Để coi nó là ai Ờ Mà em không ngờ ngợ cái lai lịch của thằng đó à Anh nghĩ anh là ai vậy hả anh muốn dằn mặt ai là anh dằn mặt sao Em hỏi dư rồi đó Mà nè Anh có cảm giác như thằng đó đã lọt vô mắt xanh của em rồi thì phải Tôi nói cho anh hay nha Anh mà còn làm gì một lần nữa Anh đừng có trách tôi đó Tuân lệnh người đẹp Anh xin chừa Lần sau không có dám nữa đâu đừng có trả điên nha Nói cho sướng cái miệng Em không sợ anh ghen hả <laughs> Anh đừng có mà nhây Tôi nói rồi đó Anh liệu mà tin thằng Đăng Phong đi Có ngày cũng tẩu quả nhập ma à Tại sao anh tin về một phía Anh sai người đánh anh can Bọn anh coi thường pháp luật hả Anh muốn đánh ai là đánh hả Nói lòng già lòng dọc Chẳng qua Em cũng binh vực cho thằng can Anh không thèm nhớ vậy hả Tôi đâu có bắt cá hai tay Anh có lý do gì mà đánh người Anh là anh Tôi là tôi Tôi không sợ anh đâu à, Cứ tôi tôi tôi tôi Xuân Hồ kỳ quá à. Mà thôi Em bớt giận ha Ờ à, Uống với anh một ly đi Ủa em gái Sao không thấy thằng Cang bên nhà máy vậy Kiếm ảnh chi Ờ à, Thì rủ đi nhậu thôi à, à, Hay là nó ngủ trong đó hả Tôi không có giỡn với ông nha à, Giỡn hớn gì Cái này tôi hỏi thiệt tình mà Tối hôm qua Tới giờ luôn á Mà cũng liên lạc không được luôn á Hay là em gái gọi anh thử coi có bắt máy không Ủa Sao kỳ vậy Tôi gọi cũng không vô nữa Đầu dây bên kia á Nó cứ kêu tít tít không à <laughs> Rồi Kiểu này chắc bị cô nào bắt cóc rồi Cha này đẹp trai Mà đào bông nữa <laughs> Ông đừng nói bậy nữa bà nghe không Có siro không Bán cho ly chanh muối siro đi Qua bán cái bên uống đi Ủa sao kỳ vậy Thì không có siro thì làm món khác đi Biết sao món đó nó nó Chôm chôm Ngọt ngọt Đúng rồi Tôi nói là quán tôi nghỉ bán rồi quán xá tôi còn bán gì xèo nghĩ vậy Quán tư nhân mà anh Đâu phải hợp tác xã đâu Muốn nghỉ giờ nào rồi nghỉ à Mới dọn hàng ra Giờ không thích nữa Dọn hàng vô Đơn giản vậy đó Được không Hiểu rồi <laughs> Ghen sám hồn luôn Buôn <laughs> bán như nói nữa ngồi ghen Thôi đi về giùm đi Hả Tôi chưa uống mà Tôi không bán nữa Đi về giùm cái đi Chưa uống mà Thảnh thơi quá hả Đàn anh kết nghĩa của mày đâu rồi Ai Thằng Can chứ thằng nào Làm bộ ngơ ngác hoài Kim ông con chết chưa hả Tao không phải như mày Chỉ có mày ngu mới chứa chấp những thằng bá dơ Lai lịch không rõ ràng Mày thấy tai hại của mày chưa Con xe xịn của tao Bị mất một cách lãng xẹt Cũng may Là đường đua cá biệt Chứ rầm rộ như những lần trước á Cả chục thằng bị tó đó nghe mày Chơi mà rung Mà đổ thừa hả mày Tao cho mày hay Nếu lòi ra thằng Can Là người của công an gà vô Thì mày chết chắc rồi đó Lúc đó A-bam và ông già xanh súng lại Biến nó thành sàn xêu Mày cứ chờ đó Mày đừng có tưởng núp bóng dưới cô chủ mê trai của mày Là mày ngon <laughs> Ê Đang nói gì tôi đó Em chỉ nói uh, Cái chuyện uh, Thằng Can là người của công an cài vô Chị nên cẩn thận Cái thằng này ngu như bò Chỉ mà tính cách nhìn người của nó ngày chị chết đó Vậy hả Mắc gì tin thằng họ Tại tao mê trai thôi Anh Cang đẹp trai Cao ráo vô cùng Còn cái thứ ca sĩ hạng sao hạng trăng Xin lỗi nha Không có đuổi kịp đâu Đứng lại Biểu Dũng gấu thu xếp cho hai thầy trò về liền trong ngày hôm nay về mà trả lời với ông chủ đó Tại sao mà dám về dưới này Xé lẻ cấu kết gia A Bam Đua xe trái luật chảnh chu đáo đó Tao cũng phải đua về Không thì cái đám này trình báo từa lưa với ông già tao nữa Tay chị vậy sao chị lái xe Đi taxi về Xe tao để đây Hai ba ngày nữa Biểu ông anh của mày á Lái xe lên Sài Gòn bắt đền cho tao <laughs> Chị giao gì khó cho em không à Ánh mắt làm cho nhà máy á Sao nghĩ được Không cần biết anh em của mày tính toán sắp xếp sao đó thì làm Vậy bây giờ Chị vô chổng dặn ông đi Còn ông trả lời sao Bây giờ mà tao nhìn cái mặt rách nát của ổng hả Tao sôi máu lên rồi Mày coi cũng sao giải hạn cho ổng đi Mới bị người ta đâm gần lòi tim Bây giờ bị ba trắc đập đầu như cá lóc vậy đó Mài giá tùm lum Chán quá đi ạ à. tìm gặp anh Cang không Anh Cang không sao đâu Đang ở chỗ tôi á Vậy sao không chịu đi làm Rồi cũng thèm nghe máy của tôi nữa Bộ điện thoại của anh bị gì hả <laughs> Cái điện thoại của anh á Tặng Hà Bá xài luôn rồi Bộ anh bị té xong hả Anh có bị sao không Dân biết bơi mà lo cái gì Ờ à, Anh biểu á, tôi tới đây nói với Lý á là xin anh Trường cho anh nghỉ vài bữa đi Bốn bị bệnh hả Bệnh gì vậy anh họ nói tôi nghe đi Ông Ông biểu tôi giấu Mà ngó coi bộ Lý bất an quá Thôi uh, Có sao Tôi nói vậy nha Thì anh nói đại đi Anh cứ vòng giòn vậy Tôi lo lắng thêm á Anh bị té xe hả Thôi Đừng có đáng mò nữa Tóm lại là anh bị quýnh hội đồng chiều hôm qua Khi từ đây về ngoài tôi á Nè Tóm lại á Thằng Cảnh có sao không Bầm dập hết Nhưng là đòi cảnh cáo ngoài da thôi Ai cảnh cáo Mà cảnh cáo vụ gì Anh cần tiền gấp Nên anh nhận lời làm nài Đua xe cá độ ăn tiền 50 triệu đó hả Bán mạng gì 50 triệu đó hả Cuộc đua bất thành Người ta nghĩ ảnh chơi khăm người ta cho nên đánh dằn mặt sao đen mà nè, nè rồi bây giờ thằng Can nằm ở bệnh viện nào Thì à, may giá xong Rồi mua thuốc về nhà uống Đang ở chỗ em á <laughs> Lý Làm hai ly cà phê đi con Dạ Cậu lại gì của Cang Nó có nhắc tới cậu Mà tôi cũng chưa tiện hỏi nó nó từ bên Thái về đây tứ cố vô thân mà <laughs> Em với ảnh Với thằng Quân chạy xe ôm ở Sài Gòn á Kết nghĩa huynh đệ Ngay cái hôm mà ảnh vừa xuống phi trường lang thang Thôi uống ly cà phê cho tỉnh táo Rồi tôi đi theo cậu Ra gặp thằng Can coi nó làm sao nghe Dạ công chuyện rồi Sao dạo này á Thằng chả cái bỏ nhà máy đi riết vậy Nè Chắc là có bồ nhí rồi phải không Sao má cứ hay nói xấu tía thậm tệ vậy Mà tía đi má kiếm tía làm chi ừ, Tí con mày là một ruột mà <sighs> Cái số tao sao mà bèo bọt Con gái á mà không có theo mẹ đẻ Lại theo cái thằng cha ngang ông đó à Biểu sao đó mà tao không ghét mày cho được Nè Mơ tôi đi Sài Gòn đó Nói với tía mày vậy Sao mà không tự nói đi Lỡ tía hỏi á Con biết gì đâu mà trả lời mà đi với ai vậy ừ, Biết nổi quá à. Tao đi với ai kìa cha tao Nè Tao nói rồi nha Tao là tao không có chịu thằng Cang đó đâu à Đừng có đung đầu vô đi có ngày tao cầu sập không còn cọng tóc à Tao nói là tao làm Tao không có hù cơ khơi đâu Đừng có thấy tao không có ở nhà Rồi nhắm mắt đưa chân Giao phơ cho nó đi Má Sao má nó bậy quá vậy má Bậy bậy bậy bậy bậy Bậy cái đầu bò của mày ấy chứ bậy Tao đi Hồng Kông chuyến này là đem mấy tấm hình của mày qua bên đó Kiếm cho mày tấm chồng hợp nhãn với tao Nè Nhớ nghe chưa Để nguyên si cho tao Tao gả bán theo ý tao nghe chưa Lộn xộn quá tao gọt đầu bố vô à Kìa đó Thấy sớm trên không Có có mấy đứa lấy chồng Hồng Kông kìa Trời ơi Ba mẹ nó hạnh diện quá trời quá đất luôn kìa Mày á Cái si mê thằng quỷ đó Thằng đó có gì chứ Trên răng với uh... À. Mang nói quá đáng quá Mà má tính đi xa dữ hen Má tính đi Hồng Kông với ai Qua đó không biết tiếng Rồi sao đi mua đồ mà ăn Má liều lĩnh quá Ừ Tao liều lĩnh gì đó rồi sao Ai cần mày lo Đừng có đánh trống lạng cái vụ thằng Can đó nha Thiệu hồn á Em tính mai mốt đi làm lại Em mua cái điện thoại luôn Chứ không liên lạc được với ai Mới phiền anh Trời đất ơi Sao dữ vậy cứ bị đình một cái kiểu này riết rồi Sao sống nổi đây hả Cang Ngồi xuống đi Có mấy chục triệu mà bị đánh như vậy Có đáng không Em làm em chịu Đồng tiền mà Muốn có thì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt Không thì cũng đổ bằng máu chứ Chú mày cần tiền lo cho đám con của bảy sĩ có đúng không Tôi cũng đâu có phải hẹp hòi với gia đình đó đâu Cha Bảy Sĩ Có chút họ hàng với má con Lý mà Cần gì sao không nói một tiếng Hay là tại chú mày Ngứa nghề đua xe Thôi chừa đi Đừng có dính líu tới mấy cái tuổi xã hội đen nữa Tại một đời trai à nghe Thưa thiệt với anh Em dấn thân là để kiếm tiền Cái thế giới đen đó Giữ nhiều bí mật về lai lịch của anh trai em và cha em Muốn hay không Thì cũng phải nhúng chàm một chuyến Rồi lần này có nghe ngóng được gì chưa Hay là ngược lại bị chúng quýnh cho một trận nhừ tử <laughs> Tội nghiệp con nhỏ Hôm qua tới giờ nó khóc lén miết hả Nó lo cho chú mày lắm đó Mà hồi nãy không dám hó hé rồi đi Thôi anh Anh càng nói Em càng mới rồi Bà không chấp nhận em đâu Bà nói nhiều câu Thật lòng với anh Nghe mà muốn đứt ruột Thôi thôi Kệ bà đi Con Lý là con Lý Bà là bà Ăn nhập gì đâu Miễn sao chú mày á Thật lòng với con nhỏ Chuyện này Cũng rối quá anh à Anh ơi Khỏe nè <laughs> Nè Sao qua tới giờ Xảy ra chuyện gì mà gọi điện cứ cà dứt cà dứt Nói cái gì nghe cũng không được Uống gì không? Dạ em muốn trà được rồi Tự rót đi Dạ <laughs> Cảm ơn anh hai nói á là chuyện cô chủ nhà mình với a bam á a bam nó cũng chạy về dưới hả chi vậy cái đó thì anh hỏi con gái cưng anh đi <laughs> con lê nó làm gì người ta rồi phải không cô chủ á chưa ra tay nhưng mà cũng xảy ra chuyện lớn à Chuyện gì thì mày cứ báo cáo cho rõ ràng đi Mày úp úp mở mở hoài tao nghe tao nhức xương quá Chuyện á, sẽ không có gì Nếu á, Abam á, đừng có ghen Mà sao á, không ghen được với thằng tình địch Nó vừa trẻ tuổi nè, đẹp trai nè Phong độ nữa nè Mà nó nhiều tài lắm anh hai Tao mệt mày quá Mày nói cái kiểu gì Không có rõ ràng gì hết Abam ghen hay là con Lê ghen Thì Abam ghen Ờ à Tóm lại á à, má ghen với một thằng trẻ tuổi Đẹp trai Phong độ Phong trần Nên ờ, tổ chức một cái cuộc đua xe Này Đăng Phong của mình á Chưa có tới chỗ xuất phát Rồi bị tóm cổ rồi Mem chút xíu Lò xe nhà mình bị bà lay luôn Đoàn hát của mình bị báo chí tới phanh phui Viết bài tùm lum luôn Thiệt Câu chuyện đại khái là vậy đó Con lên để chơi a ba mà Nó có bộ ở dưới hả Mà là thằng nào Con cái nhà ai Ờ thì ờ, Cái dân tôi xong lạc chợ Nhất y nhất bổn thôi đường cái Đẹp trai và phong trần Nữa thấy chưa <laughs> Hồi nãy giờ đó nghe Tao nghe mày nói đẹp trai đẹp trai hoài đó nghe nè đừng có nói là trong bụng mình mê thằng đó nha nha tóm lại coi như là vì cái sự ghen tuông á mà quậy đục nước ở dưới đúng không nói lằng nhằng ai biểu đua xe ừ? ông có dính vô cái chuyện đua xe của thằng A abam không ừ? ừ. Ờ, sao gãi lâu nay A abam như người trong nhà rồi cái gì ai coi nó là người trong nhà nó đeo con lê thôi chứ có được cái gì đâu tầm bậy tầm bạ không Làm gái mười phương cũng phải biết chừa một phương lấy chồng chứ Ở cái xứ giang hồ năm xưa còn ẩn mặt Mày dám quậy cho chúng ghét Dạ ba nói biểu mày làm gì mày cũng làm hay sao Hả? Trời mưa trời gió đùng đùng Biểu ông sách thùng ông đi hốt ờ, ờ, Ông cũng hốt nữa hả chịu khó đi điều tra lý lịch coi nó con cái nhà ai Con Lê bây giờ nó lớn tuổi rồi nó già rồi Nó cũng cần một tấm chồng Phải có người cầm cương nó lại ông hiểu không À Bơm á Con không đặt yêu cầu với anh nữa Còn cái thằng này á Bộ sát sơn Làm gì có chuyện môn đăng hộ đối như anh muốn Nó đó Ban đầu bóc giác gạo Sao nhờ cái mỡ đẹp trai Hả? Ờ, nó... <laughs> đẹp nữa đó Hơi hơi thôi Chứ không có đẹp trai Rồi cái nó... Nó... Nó rồi sao? bồ với con gái của ông chủ Nhà máy xe lúa à. Rồi cái cuối cùng á Được cất nhắc lên làm trợ lý cho ổng Cái thằng ừ. này cũng ma thiệt ừ. Rồi cụ Lê nó có biết chuyện đó không? Ừ. Cái con này lạ Rồi bây giờ nó có chịu lên chưa Hay là còn ở dưới đó rồi quậy nữa Rồi tay ba tay tư với thằng kia Anh gọi điện thoại cho cổ đây Chuyến này á Nhờ Đăng Phong á Nên bán vé được phà phà luôn Tiền đây phải không Mấy xô là đủ mấy xô phải không Dạ